Xin chào tất cả anh em Đấy, Cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em Đi lắc tài xỉu Mà anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được Theo ý muốn của anh em lên từ 7 đến 80% Thì à, cái bộ hột này Nó là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ hột này rồi Thì anh em cũng biết được cái hiệu quả của nó Nó mang lại cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu Đấy thì giới thiệu qua cho anh em nào vẫn chưa biết về cái bộ hột tài xỉu này đang đi lắc tài xỉu mà chưa có cái bộ hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em hay là chưa được ưng ý thì anh em theo dõi cái video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này và cái cái cách chơi của bộ hột này và cái cách cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi như thế nào để cho anh em có thể là áp dụng anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả hơn nhá Đấy, thì uh, trước khi vào test và ờ, giới thiệu cho anh em cái bộ hột này thì là thử cho anh em cái tăng tích của nó Đấy, thì uh, thử tăng tích thì tôi sẽ dọi đèn cho anh em dọi đèn cho anh em bộ hột thì rất là trong rồi Đấy, trong suốt luôn cho anh em mà nước muối Đấy, nước muối rồi hột không dính tôi đã thử cho anh em nước muối dọi dạ, đen và cuối cùng là nam châm đây. vừa rồi tôi đã test cho anh em cái ờ, độ xanh chín của cái bộ hột này nó đảm bảo cho anh em luôn là 100 trăm không ta Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhưng anh em nào chưa biết về cái bộ hồ tài xỉu này để tôi giới thiệu cho anh em nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy, để để cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, anh em uh, sử dụng bộ hột này đi lắc nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em Đấy, thì cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nó là cái gì thì thứ nhất là cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em Đấy, đi đều cho anh em khoảng tầm 90 phần trăm nó cứ cho anh em chén tài chén xỉu trên tay trên sim đấy là anh em lắc bằng cái cách lắc bình thường của anh em thôi đấy, khi mà anh em lắc đều tay thì cái bộ hột này nó ra bão cực là cái bộ, cái bộ hột này nó ra bão cực cao nhé cái tỷ lệ ra bão của nó khá là cao và thứ ba nữa là cái bộ hột này nếu mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này đấy, thì anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, cái cách lắc giữ tại tự xỉu của cái bộ hột tài xỉu này đấy để cho anh em lý lắc tài xỉu thì nó mang lại những hiệu quả cao cho anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này xem là cái cách đi của nó xem là nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không nó nó có ưng ý với anh em hay không thì anh em nào mà ưng ý cái bộ hột tài xỉu này hoặc là anh em nào mà muốn à, tìm hiểu những cái bộ đồ chơi tài xỉu hay là tất cả những cái bộ đồ chơi cơ bản mới nhất 2021 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé đó thì bây giờ tôi vào thử test cho anh em khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này thì là cái bộ hột này nó đi sẽ đi đều cho anh em đi đều cho anh em tầm 95 90 đến 95 phần trăm nhé Đấy, vừa rồi là đang tài đúng không tài thì chén này nó sẽ có 90 phần trăm là xuống xỉu cho anh em Đấy. 133 đúng không anh em tiếp tục anh em cứ lắc như vậy thôi anh em cứ lắc bình thường Đấy, lắc bình thường như này thì là cái tỷ lệ của nó 90 phần trăm là lên tài thế này nhé. đó bão tứ luôn đúng không anh em Đấy. Đấy, tiếp tục như vậy nó sẽ là xỉu Đấy, 225 đúng không anh em Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em nó đi đều đến tới 90 phần trăm cho anh em nhá thì uh, tiếp tục bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tải giữ xỉu của nó đang ở xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhá giữ xỉu cho anh em một hai năm tiếp tục lại giữ xỉu cho anh em một hai bốn một bốn bốn hai ba năm đúng không anh em hai ba năm thì chắc chắn là anh em phải giữ được xỉu rồi Đấy. Đấy, 114 đúng không anh em Đấy, anh em lắc cái cách lắc giữ hột tài xỉu của bộ hột tài xỉu 2020 này nó rất là đơn giản thôi Đấy, nhưng mà anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này hoặc là anh em đặt hàng em mua bộ hột này thì tôi mới chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài xỉu nhé đó, vẫn rất xỉu đúng không anh em thì bây giờ tôi không thích xỉu nữa tôi cho lên tài Đấy. bằng cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó rất là hiệu quả đấy anh em vừa xem cái ờ, bộ hột tài xỉu 2020 này mà tôi sử dụng cái cách lắc của nó để giới thiệu cho anh em đấy. giới thiệu cho anh em nào làm cái cái anh em uh, sử dụng